chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại về cái môn chơi về tài xỉu thì anh em biết được là trên thị trường bây giờ ra rất là nhiều những cái dòng máy nghe hoặc tài xỉu hay còn gọi là máy phân âm của tài xỉu thì cũng rất là nhiều anh em người ta sử dụng về những cái dòng máy nghe này thì đây là một số anh em người ta cũng nhờ tôi là khắc phục và sửa chữa cho anh em về những cái dòng máy phân âm của tài xỉu này thì ờ, do một số cơ sở ấy, người ta không bảo hành và không sửa chữa cho anh em thì ờ, hôm nay tôi sẽ tiện làm luôn cái video để chia sẻ cho anh em để cho một số anh em ấy mà đang có ý định mà đang đi tìm hiểu về những cái dòng máy nghèo tài xỉu này để anh em thấy được về những cái dòng máy này làm sao anh em lựa chọn cho mình những cái máy làm sao tốt nhất để anh em áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì việc đầu tiên là anh em đến một cái cơ sở nào thì anh em cầm trực tiếp nắp đĩa con hột của anh em lên để anh em test về những cái dòng máy này thì trên nguyên lý hoạt động thì anh em biết rồi những video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em rồi thì anh em test làm sao khoảng 15 cho đến 20 phút và anh em sờ trên bề mặt của những cái dòng máy này làm sao nó không bị nóng thì anh em biết được là những cái dòng máy mà bị nóng thì do nó ăn nguồn pin và thứ hai là nó rất là dễ bị chập cháy về những cái vi mạch của những cái, cái máy này thì à, anh em mà mang về thì sử dụng nó sẽ không được tốt và nó không được bền thì à, anh em thấy được là những cái dòng máy này thì nó cũng chỉ đạt được à, cái độ chuẩn xác là từ 70 đến 80 phần trăm thì bây giờ anh em chú ý luôn là theo dõi để tôi sẽ test luôn cho anh em để cho anh em thấy được là những cái dòng máy này về cái độ chuẩn xác là nó chỉ được 70 đến 80 phần trăm còn anh em nào mà người ta bảo là 100 phần trăm thì là cái đấy là việc của người ta thì còn anh em trong quá trình mà theo dõi qua video của tôi mà cảm thấy không hiểu cho làm thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại đây thì là tôi có hai cái số điện thoại 0962 19 thứ năm hoặc là 0969 22 thứ 3 thì à, tất cả những cái video của tôi là có hai số điện thoại này còn ngoài ra những số điện thoại khác là tôi không chịu trách nhiệm với anh em thì à, anh em biết được là anh em vào trong những cái sân chơi ấy là hoàn toàn của người ta nắp đĩa quân hột là của người ta rồi thì anh em chỉ cần làm sao mang tôi những cái dòng máy nghe này thì à, anh em bật lên và anh em đeo trong người đứng làm sao khoảng cách là từ ba năm mét ví dụ như sân chơi của người ta mà đông quá hoặc ồn quá thì anh em làm sao tiếp cận gần hơn để làm sao những chiếc máy này nó hoạt động tốt nhất thì bây giờ tôi sẽ bật lên tôi test luôn cho anh em này thì đây là chiếc máy của anh em nên là tôi sẽ vừa nãy là tôi đã sửa chữa và test lại cho anh em xem luôn thì nguyên lý của nó là báo một dung sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ về tài ở đây nắp đĩa con hột nào cũng được không quan trọng về nắp đĩa con hột thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái đầu tiên này như tiếng này là máy báo một chung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về xỉu này mở anh em xem tiếng đầu tiên nó có chuẩn xác này một bốn và năm là 10 nút điểm xỉu tiếng thứ hai anh em này như tiếng này máy báo hai chung rồi thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 366 15 à, nút điểm tài đây tôi sẽ test cho anh em 10 tiếng nhé tiếng này tiếng ờ, thứ ba này máy lại tiếp tục báo cho anh em là hái rung thì anh em sẽ đánh tiếp tục anh em đánh với tôi là về tài này thì tiếng này năm năm bốn tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này hai bốn bốn mười nút điểm xỉu tiếng này tiếng thứ năm này tiếp tục báo tôi là một dung rồi thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về xỉu rồi như tiếng này là bị sai này. 11 nút điểm tài à, tiếng thứ sáu là bị sai tiếng tiếp theo anh em này máy tiếp tục báo tôi là một dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi là phải xỉu rồi hai ba ba à, tám nút điểm xỉu anh em thua ứng trước cái này anh em gỡ lại tiếng sau này tiếng thứ tám anh em này máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là về tài này mở anh em xem này 3 4 và 6 13 nút điểm tài đứng thứ 9 này anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh cho tôi là phải xỉu này mở anh em xem này như tiếng này là bị sai này là tiếng thứ 9 bị sai tiếng thứ 10 anh em này máy báo hai tung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này mở anh em xem này như thế này là bị sai tiếp thì anh em thấy được là 10 tiếng thì nó chỉ đạt được cho anh em là rơi vào 70 80 phần trăm anh em đúng là được 7 tiếng sai là 3 tiếng thì anh em thấy được là anh em cứ tìm hiểu về những cái dòng máy nghe của tài xỉu này mà anh em thắc mắc cái vấn đề thì anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình đây